thì chú thôi được rồi chú tới đây nhà quen chú ờ, vô chú tìm hiểu mà à. vô trong đây ờ, khám phá ờ, thấy mấy con rắn mất hồn luôn á dạ. mấy con rắn của anh hả rắn của ông cậu dạ hả rồi vô đây khám phá ở đây có sóc nữa nè Mến chào anh chị em cô dì chú thím Chào mừng anh chị em cô dì chú thím lại đến với video tiếp theo của TPL thì lời nói đầu tiên TBL xin gửi đến mọi người là lời chúc sức khỏe lời chào trân trọng nhất trong cái quá trình uh, tìm kiếm những ngôi nhà hoan, biệt thự hoan, khách sạn hoan thì uh, à, TPL đã phát hiện ra một cái ngôi nhà hoan bên gần cái uh, à, chu kia kìa mọi người đó <clears throat> phía bên gần cái chùa kia kìa đó đường ngoài đường biết mờ quá nè đó đây nè mọi người nhìn mình thấy nè đó phía bên cạnh cái chuồng kia kìa có một cái nhà con thì uh, à, TBL cũng giống như mọi người muốn uh, tìm hiểu những bí ẩn bên trong cái uh, căn nhà hon đó thực hư nó là như thế nào nha mọi người nó có cái điều gì bất ngờ ở trong phía cái căn nhà hon đó hay không nha thì uh, mọi người hãy cùng đồng hành hết video clip này để biết những cái bí mật và cái bất ngờ nào nằm phía bên trong cái căn nhà hon đó nha bây giờ mời mọi người hãy cùng à, đồng hành với đi. sang à, để tìm hiểu nha giờ chúng ta sẽ à, bước đến căn nhà có một phát hiện là mọi người ơi wow có một chiếc xe rất là cổ luôn nè mọi người mình nghĩ là cái à, xe này chắc cũng uh, trên 50 năm nữa mọi người tự vì cái à, xe này chắc cũng là thời 67 68 gì á bữa nay là 2022 rồi thì chắc uh, trên 50 năm tuổi rồi mọi người Đấy, bữa nay cái cổ họng bị sao mọi người đây là phí uh, ờ, mặt tiền của uh, căn nhà này xét đường lộ hai bên này vẫn có nhà nha mọi người đây là cái ờ, khung cảnh phía trước của cái căn nhà căn nhà này thì Bill nghĩ cũng rất là xưa rồi có thể là người ta gửi xe ở trên trước mặt tiền đây là để xe ở đây sao không hiểu nữa nếu mà gặp người nào đi ngang qua đây thì TBL sẽ ờ, hỏi thử lý do vì sao căn nhà này lại à, bỏ hoang chỗ này có một cái cây mi wow ô ở trong có con sóc á mọi người Rồi, mọi người cây mi ôm trọn cái ngôi nhà luôn cây mi ôm trọn ngôi nhà của mình luôn đi vào phía trong căn nhà thì thì video thấy là có rất là nhiều cây gỗ luôn nha mọi người những cái bọc lộn xộn dơ giấy kia mọi người có hiện tượng là là để sụp kiểu này là đi vô rất là nguy hiểm luôn nha cả nhà mình sẽ à, bước vào trong đây có lẽ à, theo suy đoán của TBL á thì một á, là căn nhà này đã trở thành một cái kho của một cái căn nhà mới vì căn nhà này có thể là hết hạn sử dụng đó mọi người nó xuống cấp đó. gì nè rưỡi rồi rất là hoàn tàn đó ha cái ừ. mi ôm trọn luôn nè ôm trọn ngôi nhà luôn nè à. này không biết con này là không mọi người rất là nguy hiểm luôn còn à, bài phí phí chân tôi đi là mọi người à. cây rất là nhiều luôn có thể đây là một cái kho nhưng mà những cái cây dưới đây á là rất là dễ có rắn luôn lúc nãy là tôi video phát hiện ra có một cái con sóc chạy trong này nha mọi người đó. Ờ. đây là mọi người chỗ này là một cái ờ, lò mối đây cả nhà lò mối đó. thì không hiểu sao cái căn nhà này lại bí ẩn đến thế thứ nhất là nằm ở vị trí mặt tiền đắc địa lại không được sử dụng thứ hai nữa lại có một chiếc xe xe cổ nha cả nhà xe đó cũng thời 67 68 rồi cho 70 đi thì năm nay là 22 rồi thì xe cũng cho 50 năm tuổi rồi đó và đây là khung cảnh phía sau của căn nhà là mọi người thì tôi ờ, video thấy ờ, đây cũng giống như là một cái ờ, bãi chiến trường bãi kho gì cái nhà này là nhà cũ xuống cấp người ta không biết ở đây là cái ờ, kho của nhà ta hay sao để thì bây giờ đi ra ngoài phía sau <coughs> hôm nay là mọi người đó thấy ghê chưa về là nó nứt ra hết rồi nó sập sụp bất cứ lúc nào thì bây giờ mình sẽ bước về cái cây này về chưa rất là ớn đây là những cái à, cọng dây của cáp cáp ấy á cáp uh, internet nè dạ, mọi người cái nó nát hết luôn ha giờ mình sẽ ờ, đi vào phía bên này căn nhà là chia làm hai gian mọi người và phía bên này wow. Ờ. phía bên này thì có thể là có cái nhà bếp bên trong đây hay sao á cho nên là cho nên là nó đi ăn hết cái khoảng không ở trên này luôn cái ngôi nhà bên cạnh còn cái này không hiểu là cái gì không không hiểu cái trái gì luôn trái này ai biết thì cho tôi đi một cái bình luận nha không biết trái này trái gì luôn á tại vì không biết trái này cái gì luôn Rồi có một cái phát hiện là cái xe này nó lại có cái màu giống như cái xe bên cạnh đây luôn mọi người đó ha. À, màu sơn nè màu hồng hồng cam cam xe kia cũng vậy luôn rồi mình sẽ đi ra phía bên này Biết biết nhà này của ai không? Ờ. À. Không, nhà của nước đó chứ. Hả? Nhà của ai chứ không phải nhà con, nhà con chỉ có nhà này, nhà này. Nhà con nhà này với nhà này hả? Với nhà bên kia. Còn nhà này không biết của ai luôn hả? Dạ. Ờ. Rồi, tại chú thấy nó bỏ hoang á. Cái đó nhà con để là nhà kho chứ không phải cái nhà. Ờ, Gì hả? Hiền Chi thấy giống cái kho quá trời luôn. theo cái bé vừa rồi nói là căn nhà này không có chủ nha mọi người bỏ quan đúng là một trăm phần trăm là nhà quan rồi mọi người trời ơi vô đây mất hồn mọi người phía bên đây con ờ, làm nhà kho con chứa rắn hả dạ không anh chú không để đồ á ờ à, thấy rắn ớn quá có gì không chú thì chú rắn ơi rắn ơi kêu anh ba rồi thôi rồi chú tới đây nhà quen chú ờ, vô chú tìm hiểu mà Ủa cái nhà này sao báo quan anh? Cái này là cái trạm xá của uh, nhà nước À gì hả? Trạm xá được à, Ờ, à, hiền chi thấy uh, ở đây mặt tiền giá trị gì mà bỏ bỏ quan uổng quá ha Nhà bên đây muốn mua mà bữa giờ đợt giờ mua được À Này của nhà nước đúng không? À. Của nhà nước bỏ quan Ờ, à, vô trong đây khám phá thấy mấy con rắn mất hồn luôn á miếng rắn của anh hả rắn của ông cậu dạ hả rồi vô đây khám phá ở đây có sóc nữa nè dạ ờ dạ. là cái chùa này mình định làm mà cái sân á mà mình à. được ủa cái bên mình là cái chùa hả ừ. à chùa là đất của uh, phật giáo còn đây là đất nhà nước từ khúc mà cái chỗ đen tới trước tới trước cái khúc à. à chỗ đầu nè thấy uh, ờ, bỏ quan mà thấy chứa đồ giống nhà kho quá bỏ quan mười mấy hai năm nay rồi gì hả ớn rồi mà nó không chịu bán à, của uh, xã hả dạ. ừ. thấy rắn quá trời luôn vô khám phá thấy rắn ghê quá rắn mà ông cột lại ông cứ phải đi đi à. giờ nó bảo quan là mình không biết làm gì à. chưng dụng lại còn cái đồ đúng cái này nó nó sập khi nào mình cũng không biết nữa ê mà cái xe này của ai là đẹp vậy hả xe của ai mà đẹp vậy xe của ông cậu dạ ờ, ông cậu bán rắn đó mà xe này đâu chạy được nữa đâu bây giờ bây giờ máy này chạy được nó chỉ có là bữa ông đi ông đi uống cà phê là cái nắp bình xăng nó bị ờ, dạ. ai chơi sóc gỡ ra thôi à, à. nước mưa vô bị gãy bên trong nó thấy cũ ghê luôn á giờ đánh lại máu được còn còn của bên kia phá quá cái này còn mới cáo luôn nè mới thay à. tưởng cái này bỏ lâu lắm rồi chứ thấy dây rồi nó vô nè ờ hồi nãy vô đây ờ, khám phá có thấy một cái con sóc trước đã gỗ xây chuồng xong rồi để gỗ vào bên đây ừ. để, lâu rồi có cái tia cây cây mi này nó phủ luôn phủ cái cái cái trạm xá luôn như là, hồi đợt xây cái chùa là có đâu ờ. chùa này xây cũng gần chục năm rồi à, nhà nước nó nó từ đây nè từ cái ừ. trụ này qua tới nó có móc hết rồi mà nó đâu chịu bán đâu nên cái chùa nó chưa xây đất sen rồi sao còn bên đây là phía nhà mình ha này bên đây phía nhà mình đất bên à. chùa cũng phía nhà mình luôn à là có ông sư thưa phật nên ông xây à nhìn thấy nó cổ lắm rồi nó cũ lắm rồi vô muốn sập luôn á thấy ờ, mấy cái chỗ ờ, kia nó nứt ra nó tầm tầm 10 10 năm trước thì nó chưa có sập mấy cái khúc chỗ này đây đâu ờ. nó mới sập đây à bước bước vô cái chân cả nha sập kìa bây giờ đâu có ai vô đâu sợ mấy đứa nhỏ đứa ngoài đồ ăn đồ vô rồi ừ. rồi thôi cảm ơn nha cái trạm à, xá mọi người cái trạm xá cái thời xưa lắm rồi bỏ hoang thì à, đúng như cái suy đoán của TPO là người ta tận dụng làm cái nhà kho mọi người <coughs> thì à, video tới đây cũng dài rồi kết thúc clip TPO mến chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe và niềm vui hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình nha đây là mọi người cái mi ôm trọn cái ngôi nhà luôn ngôi trạm xá chứ rồi chào mọi người hẹn gặp lại mọi người trong các video sau nha